cái hình dáng là giống ai có giống chú Quyền Linh không hay là giống ai dạ đẹp trai hơn chú Quyền Linh cái này là hơn chắc rồi em con yên tâm <laughs> chú Quyền Linh cũng không được đẹp lắm đâu <laughs> chuyện về một người em gái xinh Em là mùa xuân trinh trong nụ cười tươi sáng Em rạo rừng nghìn năm trong mùa hạ tình yêu Em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá Đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui cô yêu từng hàng cây trò chuyện cùng hòn đá cô mong làm mây bay hoa kiếp thành con gió cô yêu vạn người dưng yêu thêm ngàn người điên yêu tuổi trẻ bỏ hoang cùng kiếp sông ơ hờ La la la la la la la Tôi yêu người em gái La la la la la la la Tôi thèm làm người điên Hay quá à, Bạn gái nghe bạn gái hát thì à, cảm xúc trong em là cũng dân à, trào Bây giờ thì à, hai bạn đã có mặt ở đây rồi Chúng ta cùng à, giới thiệu lớn lên để bên kia cùng nghe luôn nha Rồi mời em trai Dạ, lời đầu tiên thì em à, xin à, chào anh Quyền Linh Chào em Chị Hồng Dân Chào em Và quý khán giả đang à, xem chương trình Em tên là Nguyễn Trọng Hiếu, năm nay 29 tuổi Quê quán ở Bến Tre thì Hiện tại em đang là thiếu quý quân nhân chuyên nghiệp Công tác tại tiểu đoàn thông tin 26 Bộ tham mưu quân đoàn 4 Đóng quân tại Dĩ An, Bình Dương rồi cô gái bên đây mình giới thiệu nào Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh Con tên là Đỗ Nguyễn Hạnh Trinh Năm nay con 21 tuổi Hiện tại con đang là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của trường sân khấu điện ảnh. Trong quá trình đi học á, thì con có, đi làm thêm ở ngoài về chuyên ngành luôn. Ơi sẵn vậy con nói luôn về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ con thì à, được tính thì hoạt bát, luôn suy nghĩ tích cực, tháo vát trong công việc rất là nhiều. Còn điểm yếu thì đụng đến cái việc à, gì mà con không thích á, thì con dễ nổi nóng và có cái tính hay quên bạn ơi bạn nghe chưa dạ em nghe chị hồng dân ơi à... rồi bây giờ em giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi dạ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng ừ. hay cười còn về điểm yếu là rụt rè gặp <laughs> gái là không có dám nhìn thẳng vô mắt rồi con thấy sao ví dụ như có người yêu mà không bao giờ dòm vô trong cái mắt của mình á thì con có chấp nhận không dạ cái này để rèn từ từ sau không được bắt buộc phải nhìn vô mắt bởi vì khi mình giao tiếp với người nào đó đó mình không nhìn vô mắt ta mình nhìn vô đâu á đôi khi người ta khó chịu người ta không có không có cảm tình như mình cố gắng để- hiểu nha dạ để con vâng. coi đâu giờ nhìn Dạ, mắt chào chị, đi chào em dạ đó thế nhìn vô mắt bình ừ. thường mà nó nhỏ ra nghe bên này xinh lắm nha dạ cho nên là cứ phải xoáy vô mắt liền nghe chưa dạ, dạ bạn hiếu này á là nhìn vô cô gái đẹp mà không dám nhìn vô mắt còn nhìn những người mà lớn lớn mà bự bự thì ta nhìn thẳng vô mắt nó thoải mái đúng không hiếu dạ chị hồng Vân rất là xinh đẹp ạ thấy chưa quê chưa có thấy quê không em có mấy mối tình nói cho chị vân nghe đi em chỉ có ờ, một mối tình là thời ờ, mà sinh viên cũng kéo dài ờ, được 5 năm sau đó thì chia tay đến nay cũng thêm 5 năm nữa em không có quen ai hết Trời 5 năm ở không rồi đó hả? Dạ Ồ ôi Đi về có một mình anh hả chị? Để anh qua coi đàn gái coi sao Dạ, đó, nè. dạ con chào chú Quyền Linh Trời ơi dễ thương chào con à, Mấy mối tình rồi? Dạ hai cái đầu tiên thì là con chỉ là cảm nắng đơn thuần thôi nên ừ. là thời gian ngắn còn cái sau thì là thích thiệt cái mối tình thứ hai đó dạ là bao nhiêu năm dạ có khoảng 6 tháng rồi nhưng mà do anh đó không làm cho con có đủ sự tin tưởng với lại cảm giác an toàn nên là tụi con chấm dứt hành động gì mà không thấy an toàn dạ anh đó nói con là anh đó còn khuyên người yêu cũ nhớ đừng nhắc gì người yêu cũ nha người yêu cũ mình nhắc người yêu cổ thì được vậy hai mối tình nó cũng đơn giản quá đúng mà rồi dạ. cả hai người ừ. đều là những mối tình thoảng qua thôi rồi bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào con uh, cho chú linh với cô vân biết coi nào dạ con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn nhưng chín mà trắng. bộ đội là chín chắn rồi vẫn có sự vui vẻ hoặc bát vui, vui luôn anh vui này luôn vui nè và đủ để làm điểm tựa cho con anh này điểm tựa vững chắc luôn làm bệ phóng cho con luôn ảnh là bệ bắn luôn nó nghe làm mẫu ảnh được luôn á ừ. cái bạn nam bên kia làm ừ, mẫu ảnh cho con được luôn á cái hình dáng là giống ai có giống chú quyền linh không hay là giống ai dạ đẹp trai hơn chú quyền linh cái này là hơn chắc rồi em con yên tâm <laughs> chú quyền linh cũng không được đẹp lắm đâu anh này đẹp trai bây giờ á dạ cô gái kia nói là thấy là em có hết đầy đủ rồi đó ha dạ. còn em bây giờ muốn tìm một cô gái như thế nào riêng bản thân em thì ừ. em à, không có quá quan tâm vào ngoại hình thì em à, mong là người con gái mà em à, làm quen thì cô ấy sẽ có tính là tự lập quá tự lập luôn là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình tại vì thì anh quyền linh và quý vị khán giả cũng biết là công việc của quân nhân chúng em nói chung thì là thường là ở trong đơn vị dành hết thời gian cho đơn vị để rèn luyện thì thời gian ở bên uh, gia đình thì uh, ít đúng không ít nhưng mà cái nhìn chung thì uh, chúng em đều là rất là trân trọng những cái giây phút uh, quý báu bên gia đình ừ. với tính các cô gái này thì uh, anh tin có tất cả những điều đó bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi hiếu <laughs> bước qua rào cứ thế mà thẳng tiến chào em dạ em chào anh hôm nay anh rất là hân hạnh là được gặp em thì anh ờ, có ờ, món quà là chú ờ, gấu bông mặc quân phục màu xanh của lính và một đóa hoa để tặng em dạ em cảm ơn anh dạ em cũng có tự Đến làm cô cầm phụ này, nến cô thơm phụ để nè. tặng cho anh con nói về cái ý dạ, nghĩa món quà đi con vậy rất là dễ thương dạ uh, món quà này thì uh, uh, ờ, nến thơm để dùng đốt để có gì uh, có thể lúc ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì cả một ngày thì anh đỡ thao trường cũng cực khổ rồi à, cảm ơn em dạ rồi hai bạn cứ ờ, thoải mái nói chuyện đi nào nhìn thẳng Đó. vào mắt đối phương đúng rồi bây giờ bạn Đó. hát đờn cho em nghe câu đã cho cái cảm xúc nó nó nó gọi là dân trào xong hai đứa nói chuyện nha dạ hôm nay em tặng anh một bài hát của lê cát trọng lý bài hát em thích nhất là bài nghe tôi kể này nó cũng có một phần là con người của em trong đây xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh em là mùa xuân chinh trong nụ cười tươi sáng em rạo rừng nghìn năm trong mùa hạ tình yêu em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui cô yêu từng hàng cây cho chuyện cùng hòn đá cô mong làm mây bay hoa kiếp thành con gió cô yêu vạn người dưng yêu thêm ngàn người điên yêu tuổi trẻ bỏ hoang cùng kiếp sông ơ hơ la la la la la la la tôi yêu người em gái La la la la la la la Tôi thèm làm người điên Hay quá Hay quá trời Sao nè rồi em Em có đối lại luôn không? À, bạn gái nghe bạn gái hát thì cảm xúc của em là cũng dân à, trào thì em à, là chàng trai à, cũng ở sông nước miền tây thì em xin hát bài hát hương tóc mạ non Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà Lòng anh thương quá Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa Trời trưa bóng dừa Hẹn họ nhau tình quê hai đứa mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sao thật nhiều rồi à, bây giờ mình giao lưu văn nghệ rồi à, chúng ta ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau đi nha mình Có trò chuyện đi chào em dạ em à, chào anh thì anh ờ, gặp em là em là dễ thương như trong tranh vậy đó hình tượng của anh thì cũng tương đối giống hình tượng của em tưởng tượng ra nhưng mà em có một cái tật xấu là ví dụ như khi ờ, em lỡ nổi nóng hoặc là lỡ giận anh gì đó thì ờ, em sẽ thường hơi sĩ diện cao một tí nên là em ít khi nào xin lỗi trước hoặc làm huề trước lắm vậy thì ờ, anh sẽ xin lỗi em trước rồi sau đó hai đứa mình sẽ cùng nhau uh, ngồi lại nói chuyện chắc lúc anh xin lỗi thì em ờ, hết nóng liền phải không dạ <laughs> hoàn cảnh gia đình của em thì giờ em chỉ còn có mẹ thôi mà em làm việc thì đa phần là em làm việc ở thành phố hồ chí minh mà quê em thì ở đồng nai nên là em sẽ thường xuyên chạy về hai chỗ này thì em không biết là anh có thể sắp xếp như thế nào nếu em từ ờ, thành phố hồ chí minh mà ra đồng nai thì ghé ngang dĩ an rước anh còn nếu em từ <laughs> ngược lại thì dẫn rước anh được nếu vậy mình à, sẽ thu xếp là một nơi ở giữa hai gia đình để mình thì vừa tiện cho công việc mà vừa tiện cho chăm sóc uh, gia đình mà dạ. anh cũng không có ngại ở ghế đâu à dạ vậy thì được rồi <laughs> đời đời trai tôi anh là phong sương nhưng mà nhà của hiếu là có mấy anh em dạ nhà em là một uh, người chị uh, cả và năm người anh trai ừ. những anh chị em đều ở gần nhà có thể là ừ. thay em chăm sóc cho ba mẹ được ừ. tại vì bên đây có một mẹ đó. một con thôi với lại bình dương đồng nai nó cũng sát bên nhau bây giờ hiếu à, bước tới nắm tay cô gái để mình xem cảm xúc mình như thế nào xong mình nói tất cả những suy nghĩ của mình với người đối diện đó. anh à, cũng nói với em là những người à, lính tụi anh thì luôn là quyết tâm là bảo vệ những thứ mà mình trân trọng và yêu quý nếu như mà hai đứa mình mà đến được với nhau thì em cũng sẽ là một người mà anh bảo vệ đến hết cuộc đời dạ em uh, cảm ơn và em mong là anh sẽ thực hiện đúng lời hứa rồi trở về vị trí chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định của mình nếu chúng ta cảm giác đây đúng là đối phương để mình tìm đến đúng là nơi mà để mình bấm nút rồi <laughs> mình bấm nút rồi đó bây giờ nè một nè hai nè ba nè trời ơi nhưng mà nó nhảy ờ, hỏi lòng ngực luôn em chậm quá người ta nói là ta bấm liền luôn đó thấy chưa đó rất Đưa, là mạnh mẽ bấm, luôn bấm tay liền ha ừ. rồi bây giờ nè trên truyền hình đó, có mẹ của em gái đang xem em hãy nói những gì với mẹ của bạn gái đi dạ con ờ, chào bác con hứa là sau này là con sẽ chăm sóc cho trinh và gia đình mà con yêu quý là đến hết cuộc đời ạ Tôi nói gì với ờ, ba mẹ của Hiếu đi Dạ, con chào hai bác dạ con cảm ơn hai bác vì đã để anh hiếu đến chương trình nếu như thực sự con với anh hiếu có duyên thì giờ con hứa sẽ hiếu thảo với hai bác giống như mẹ của con bây giờ mình làm thủ tục đầu tiên đi ha đó <laughs> này là hung hung gì vậy hung tóc này là hửi tóc chứ không phải là hung hung là ở đây nè à, lần sau con sẽ hôn trên cái ờ, chỗ đó lần sau chỗ đó là chỗ nào lần này dạ. luôn đi dạ, anh hôn em thêm lần nữa là anh là hạnh phúc hơn những người chơi khác anh được hôn tới hai lần lận dạ. <laughs> trời ơi, ơi. rất là cái cặp này rất yêu quá à. rất tình cảm ừ.